dạ kính thưa đồng vào nay à, em vợ hoàng đế hoàng tử vua đường lê đường về nước à, ngày 8 tết năm 2023 đem là bình hạnh phúc cho quốc dân sống canh thanh bình an cư lạc nghiệp quốc thái dân an dạ yeah. perfect yeah. Dạ. quốc dân đồng bào nay thờ hoàng đế lê đường tên đường cộng đồng đất nước an cư là việc quốc thái dân an xin trân trọng nay con đứng từ dưới đất chân con đạm đất chạm đất dân tộc tổ quốc con về đúng ngày ngay, dạ kinh doanh đó dạ Để dạ, chúng ta rõ ràng này Thanh không có cây Bây giờ Dạ kính thưa quốc dân Quốc thái dân an an cư là việc Trân trọng, trân trọng